đời vui lắm nha cuộc say ta duyên hai đứa thương tay ra anh nói mai này anh sẽ đón cùng anh hơi khoan hồn mà không thấy đôi mắt bên nhau cuộc đời vui lắm nha cột dây ta duyên hai đứa thương tới ra anh nói mai này em sẽ em phải làng đám cưới như ngày hội Bò dê heo quay gà dập hội 500 món bạn để môi Đồ ăn vừa nóng vừa thổi xe chở cả hàng đoàn Theo anh về em sẽ không còn cực khổ Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng Pháo hoa bấm nút là nổ Nổ